hành động vì thiên nhiên. Đây là chủ đề được Liên Hợp Quốc lựa chọn cho Ngày Môi trường Thế giới năm nay, ngày 5 tháng 6. Hiện nay thì à, một triệu loài động thực vật trên thế giới đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, còn cả nhân loại chúng ta thì đang đứng trước nguy cơ của một cuộc khủng hoảng khí hậu. Thông điệp của Liên Hợp Quốc vì thế nhấn mạnh tới sự cần thiết phải khôi phục mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Covid hôm nay, khí hậu mai sau, hãy hành động ngay bây giờ. Đây là lời cảnh báo từ chiến dịch quốc tế bảo vệ môi trường và khí hậu vừa được đồng loạt phát động tại các thành phố lớn trên thế giới. Nghiên cứu mới nhất cho thấy, biến đổi khí hậu tại các đại dương có thể diễn ra nhanh hơn gấp 7 lần trong nửa sau của thế kỷ này, đe dọa sự sống của các loài sinh vật biển. Tại Nam Cực, nắng nóng đang gây ra hiện tượng bất thường, băng tan khiến tảo tuyết nở hoa, tuyết chuyển màu xanh. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, quá trình hủy diệt sinh học, tức quá trình mất dần vĩnh viễn của các loài trên trái đất, hiện đang diễn ra nhanh gấp 4.000 lần so với thời kỳ khủng long. Dự báo trong 10 năm tới, cứ 4 loài mà con người biết sẽ có một loài bị xóa sổ hoàn toàn. Đã đến lúc chúng ta cùng nhau nhìn nhận lại mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và đặt thiên nhiên vào trung tâm của các quyết định vì lợi ích của tất cả chúng ta. Trong thông điệp năm nay, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh đại dịch COVID-19 được coi là một minh chứng cho hậu quả của việc phá hủy đa dạng sinh học. Ít nhất 70% các căn bệnh truyền nhiễm đang nổi lên, trong đó có COVID-19, là do dịch bệnh đã xâm nhập từ thế giới hoang dã vào thế giới con người, khi vùng đệm an toàn không còn nữa. Các chuyên gia hàng đầu thế giới cảnh báo cần hành động trước khi quá muộn. Tôi cho rằng virus corona chỉ là một bước cảnh về một cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu mà sự tàn phá sẽ lớn hơn nhiều. Thứ nhất là vì virus thì có đỉnh dịch, chứ biến đổi khí hậu thì không. Nếu băng ở Greenland tan chảy, nếu băng ở Bắc Cực tan chảy, nước biển sẽ dâng nhiệt độ trái đất sẽ tăng và sự thay đổi đó sẽ là vĩnh viễn, chứ không phải lập đỉnh rồi đi xuống. Thứ hai, không có miễn dịch cộng đồng trước biến đổi khí hậu sẽ chỉ có sự hủy hoại, không có hồi kết đối với cộng đồng. Và cuối cùng, và quan trọng nhất, chúng ta đều biết vaccine cho biến đổi khí hậu. Đó là giảm lượng khí thải CO2, là giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C. Nhân ngày môi trường thế giới năm nay, quỹ môi trường toàn cầu đã quyết định phân bổ nguồn vốn đầu tư trị giá 176 triệu đô la Mỹ cho 24 dự án bảo vệ đa dạng sinh học trên khắp thế giới.